Xin chào bạn. Hôm nay thầy lên đến với các bạn ở bộ môn hóa học lớp 9. Hôm trước thầy đã ôn tập cho các bạn các các tính chất hóa học của oxit, axit, bazơ và muối. Đồng thời chúng ta đã làm một số dạng bài tập về oxit à, về tính chất hóa học của oxit, của axit, của bazơ và của muối. Hôm nay thầy sẽ ôn tập tổng hợp các dạng bài tập về tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ tức là có bốn hợp chất vô cơ là oxit axit bazơ và muối thế thì ở đây hôm nay sẽ phân dạng các bài tập để các bạn chú ý để các bạn làm bài tập cho nó thật tốt Đấy. thế thì đối với dạng bài tập thì nó sẽ nằm ở rất nhiều dạng nhưng cụ thể thì có những cái dạng như sau ở dạng một dạng một dạng một dạng một ở đây đó là bài tập xác định xác định chất phản ứng và viết phương trình phản ứng tức là người ta sẽ cho một số chất yêu cầu xác định các chất nào phản ứng với chất nào hoặc là các cặp chất nào phản ứng với nhau yêu cầu viết phương trình nào xảy ra đó là dạng thứ nhất dạng thứ hai dạng thứ hai của ta đó là dạng bài tập nhận biết bài tập nhận biết à, bài tập nhận biết à, đó là dạng bài tập thứ hai mà ta sẽ phải học trong chương trình tiếp theo là dạng thứ ba dạng ba là viết phương trình hóa học thực hiện biến hóa Đấy. thì trước thầy đã giới thiệu các bạn một số nội dung như thế rồi không ạ? tiếp theo dạng thứ tư đó là nêu hiện tượng hiện tượng và giải thích các hiện tượng giải thích các hiện tượng đó là nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng Đấy. đó là dạng thứ tư dạng thứ năm của ta dạng thứ năm đó là dạng tách chất tinh chế à, cái dạng này thì chưa chưa bao giờ các bạn làm rồi ở đây thì thầy hướng dẫn các bạn ba dạng bài tập lồng ghép trong các phần ôn tập và từ hôm nay đi thì sẽ đi dạy từng dạng bài tập một nếu bạn dễ, dễ hiểu và dạng thứ sáu dạng thứ sáu đó, đó là bài tập định lượng định lượng thế thì trong cái dạng thứ sáu bài tập định lượng này thì có bài thế này nào à có bài tập các bài tập là tính theo phương chiếu học rồi nhưng ở đây có bài nào bài tập chất dư này đúng không rồi bài tập bình thường này đúng không rồi bài tập hỗn hợp này à, vân vân rất nhiều dạng bài tập ở cái phần này có rất nhiều dạng thì đến cái phần đấy thầy sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể từng dạng một nay ta sẽ đi lần lượt từng các dạng một đó là dạng xác định chất phản ứng bằng viết phương trình hóa học đấy là hướng dẫn các bạn dạng này các bạn nhé nó dạng một à, xác định chất và bây giờ thầy sử dụng là các bạn làm bài tập số 1 nằm trong cái dạng một này đó là bài tập là cho các chất gồm Na2CO3 BaOH là hai lần HCl và BaCl2 yêu cầu đề bài là cặp chất nào phản ứng được với nhau viết các phương trình học xảy ra Đấy. vậy bây giờ thầy hướng dẫn các bạn cách làm thì cách làm dạng bài tập này thì bắt đầu chúng ta thế nào các bạn nè à, chúng ta xét lần lượt từ chất đầu đến chất cuối Đấy. bây giờ thì giả sử bắt đầu xét làm từ Na2CO3 từ N à, từ ban đầu là Na2CO3 thế thì Na2CO3 nó thuộc loại hợp chất là muối muối này muối carbon đa thì thứ nhất nó tác dụng với kim loại đây không kim loại nào cả không tác dụng đúng nhỉ vậy thứ hai ta thấy rằng là ở đây nó có, có kim loại không không thứ hai nó tác dụng với bạn với gì các bạn nhỉ với axit thế thì muối này có tác dụng với axit không thì ta xác định này à, Na2CO3 là muối của muối của axit carbonic mà axit thì yếu hơn rất nhiều so với axit chlorhydric do đó mà LA sẽ phản ứng được với HCl được chưa tiếp theo nào Na2CO2 tác dụng thứ ba tác dụng bazơ bazơ đây cũng PaOH tất cả hai này nhưng ở đây phản ứng thường xảy ra điều kiện là tạo kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc là có chất phân hủy vậy là xem có tạo kết tủa không à nếu như Na2CO3 phản mà cho vào PaOH thì lúc này nó sẽ tạo thành BaCO3 và BaCO3 thì thế nào các bạn nhỉ à là chất kết tụ sau đó nó phản ứng được với BaOH tất cả đấy được chưa các bạn nhỉ được xong rồi tiếp tục đến bây giờ Na2CO3 so với BaCO3 đây là hai mũi sẽ có phản ứng với nhau không à và hoàn toàn tương tự thì hai mũi này phản ứng được bởi vì tạo thành BaCO3 là chất kết tủa nên tác dụng với BaCl2 sau đó thứ nhất ta có phương trình hóa học của các các chất phản ứng đúng không này thứ nhất là ta có NaCO3 cộng với gì nhỉ HCl để tạo thành NaCl cộng CO2 cộng H2O thầy luôn nói với các bạn ở đây chính là đây chính là H2CO3 các bạn như vậy được chưa cái thứ hai là Na2CO3 của chúng ta sẽ cộng với BaOH tất cả hai lần để tạo thành B tạo thành BaCO3 kết tủa cộng với NaOH à, để như vậy và cái thứ ba là nào đấy các bạn nhỉ à là NaH co 3 có thể cộng với BaCl2 để tạo thành BaCO3 cộng với NaCl cân bằng cái bảng này Đấy. vậy là sau chứ đối với Na sẽ bằng sao? bây giờ ta mới xác đến gì các bạn nhỉ Ba hóa thật là khi xác định Ba thì là ta không xác bay lại mà ta xác theo chiều đi thôi đúng ạ thì thì ta có BaOH tất cả hai lần là hợp chất gì à BaOH tất cả hai lần nó là hợp chất bazơ vậy bazơ tác dụng được với cái gì à thứ nhất tác dụng HCl có tác dụng axit đúng rồi đằng sau còn mối BaCl2 vậy BaCl2 có tác dụng với không nó là muối à ở đây BaOH lần với BA và online nó không phản ứng với nhau lý do vì sao bạn nhỉ? vì không tạo thành chất kết tủa nào cả do đó mà nó chỉ tác dụng với bình HCl do đó ta có đến là tiếp theo là BaOH tất cả hai lần cộng với HCl để tạo thành BaCl2 cộng H2O Đấy, có thể thôi đúng không bây giờ đến tiếp theo là tiếp theo của ta là, là đến HCl ta xét xem HCl không sát tác lần trước là đúng nhỉ các bạn sát tác lần sau thôi vậy HCl và BaCl2 phải với nhau các bạn nhỉ à không bởi vì đây này nhỉ đó là HCl acidolic còn BaCl2 là có gốc clorua đúng không à axit này với gốc clorua hai như nhau vì trong nội dung dịch nó không phản ứng à vậy do đó nó có xảy ra trình bày phản ứng các bạn này bốn phản ứng đấy nó có bốn cặp chân này phản ứng với nhau à, như vậy ta đã hoàn thành bài và nếu như trong các đề thi thi học kỳ hoặc đề thi vào lớp 10 thì bài này thông thường người ta ra chỉ đến bốn phương trình như thế này và trong cái bài này được khoảng tầm hai điểm Mỗi phương trình phản ứng đúng ứng với không phải làm gì các bạn điểm như vậy để các bạn chú ý làm bài tập bây giờ sẽ ra bài tập số 2 cho các bạn các bạn và đây là bài tập 2 bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 2 tương tự bài tập 1 tương tự bài tập 1 bài tập 2 của chúng ta là gì à là cho các chất cũng tương tự như vậy bốn chất bây giờ người ta yêu cầu các chất nào phản ứng với nhau đúng không vậy thì bây giờ ta sẽ tương tự như vậy tương tự như thế thì ta sẽ xét các chất lần lượt đối với NA2CO3 thì sẽ là NA2CO3 thế thì đối với Na2CO3 ở đây à thì xin lỗi Na2SO3 đây thì gồm có thứ nhất tác dụng của bao giờ tức là tác dụng của CaOH tất cả hai lần vì muối này là dụng với ba dơ này để tạo thành gì nhỉ CaSO3 kết tụ đấy các bạn đều như vậy vậy là cặp này phải được được tiếp theo NaF3 có phản ứng với H2O4 được không? À có các bạn ạ. Bởi vì axit sunơ nó yếu hơn so với axit uric. Vì vậy nó phản ứng được với H2SO4. Được chưa các bạn? Từ tiếp theo là gì nhỉ? À, rồi là gì đây nhỉ? H NaF của bạn phản ứng với MgCl2 các bạn. À có các bạn ạ. Bởi vì nó tạo thành Mg ba kết của à, tức là cái m l ba kết của nên do đó nó khẳng định vậy do đó na hai l ba khẳng định cái bài chân bài đằng sau đó nên ta có phương nhớ học là na 2 so ba cộng với cái gì các bạn nhỉ? Cộng với CaOH OH tất cả hai lần tạo thành chẳng hạn CaSO3 cộng với NaO3 cân bằng này của ta là hả? tiếp theo là Na2SO3 cộng với cộng với gì các bạn nhỉ? H2SO4 để tạo thành tạo thành Na2SO4 đúng nhỉ? A à, cộng với là A sẽ thành mạnh có thể tạo thành FO2 và cộng với H2O. Đây chính là axit sulfur axit sunrer axit yếu. Đấy. Nó sẽ phản ứng và do axit acidic này nó sẽ phản ứng và nó bị phân hủy. Tiếp theo ta có gì nữa các bạn nhỉ? À là Na2SO3 cộng với gì đây? À, cộng với gì nha? Cộng với MgCl2 để tạo thành tạo thành gì đấy các bạn nhỉ? À là MgFO3 là kết tủa cộng với NaCl. Đấy. Như vậy ta làm xong trường hợp NaH2SO3 bây giờ ta tiếp tục xét thứ tự theo đó là theo hiệu là đến cái gì nhỉ đến là CaOH tất cả hai lần thế thì khi mà đến CaOH tất cả hai lần thì ta bắt đầu xác định tiếp theo CaOH tất cả hai lần là ba giờ ba giờ thì phải lớn với thứ nhất là axit sulfuric có đúng nhỉ do đó ta có CaOH tất cả hai lần cộng với H2SO4 để tạo thành CaSO4 cộng H2O Thế tiếp theo nữa ờ, Ca cái này là bạn có phải là với muối magie và luôn không các bạn nhỉ à có đúng nhỉ bởi vì tạo thành magie hydroxit tức MgOH tất cả hai lần kết tủa phản ứng này chỉ cần kết tủa là phản ứng rồi do đó ta có CaOH cộng với mg CL hai thì tạo thành MGOH tất cả hai này cộng với CA à thầy xin lỗi cộng với CACl2 đúng không? Đấy. Tiếp theo sau CaOH ra chúng bây giờ đến MH2O. À vậy H2O ta không xét về đằng trước nữa, xét về đằng sau thôi vậy thì H2O cũng phản ứng với MHMgCl2 các bạn nhỉ à có bởi vì H2O4 là axit mạnh là axit chloric đồng thời axit chlorhydric nó là axit dễ bài hơi khi tạo thành nó bị bài hơi ngay do đó ta có được là H2SO4 cộng với gì đấy các bạn nhỉ MgCl2 để tạo thành MgSO4 cộng với HCl à, và như vậy là sẽ hoàn thành ta đã hoàn thành cái bài hai, đúng nhỉ các bạn thử giỏ cái chưa nhỉ à theo một số bạn là còn chưa hiểu thì bây giờ các bạn sẽ về nhà vận dụng để làm một số bài tập bây giờ thử ra bài tập về nhà cho các bạn còn đây là bài tập về nhà thầy chuẩn bị cho các bạn các bạn chú ý về nhà là làm bài tập nhé bài tập trên đây nhé ở dưới đây đâu nhá đây là cái bài thầy vừa hướng dẫn các bạn rồi đúng nhỉ bài tập trên đây này là cho các chất ở ờ, đây thầy xóa cái bài tập này dưới đây cho các bạn chú ý muốn bạn quên cái từ bài này giải rồi đúng nhỉ đấy đây chính là bài tập về nhà các bạn chú ý về nhà làm bài tập này vận dụng những tính chất học của các cái vô cơ và cách làm như thế nào ta làm tuần từ từ chất đầu đến chất cuối để không bị bỏ sót nhé à, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo những video tiếp theo của thầy nhé chúc các bạn sẽ học tập tốt môn hóa học xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo